on topics about colors. Yes, today we will study about colors. So all the class, can you see the screen? Can you see the screen? Can you see the screen? Yes or no? Colors, right? <clears throat> à, tiện thể cô nhắc luôn nhá là lớp mình hiện tại đang rất rất đông. Đó, thì nếu mà giả dụ cô dạy một một thì chắc chắn là cô có thể đưa quyền sử dụng chuột cho các bạn rồi cho từng bạn có thể tương tác tuy nhiên là lớp mình đang học lớp cộng đồng vì vậy là mình sẽ không thể nào mà mình uh, yêu cầu sử dụng chuột sau đó cô cô chấp nhận được đúng không nhỉ nó hơi khó đúng không sẽ khó trong quá trình dạy ấy, thì các bạn yêu cầu thì cô sẽ không bấm được á right. thì các bạn cố gắng nhá khi nào cô mời lên thì các bạn ừ, hãy bấm chấp nhận nha còn mình không yêu cầu sử dụng chuột ở ngoài ok Yes, tôi, tôi biết là lớp mình đã hiểu hiểu lớp rồi. And now, today we will study about colors, right? And today we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and eleven colors. Today we will study about eleven colors. Hôm nay chúng mình sẽ học về 11 màu dành cho những bạn chưa biết và những bạn mặc dù đã học rồi nhưng quên mất cách viết right <laughs> ok một số bạn ở đây thì thi thoảng quên mất cách viết thì chúng mình chuẩn bị lấy giấy và bút để mình ghi vào nhá right có hy vọng là từng chủ đề cũng như là từng tuần thì mình có thể đi lại chi tiết nhất các chủ đề các em đã từng học trong chương trình starters nha so the first one black is black b l a c k black Yes, we have B, L, A, C, K, black. Black. Yes, is black. Màu đen, right? Các bạn có thể ghi chép vào nha, đặc biệt là những bạn nhỏ ơi là nhỏ, nhỏ xinh xíu luôn. Thì các bạn có thể chép bài vào nhá. Đâu nhà mình sẽ không bỏ qua được phần viết bài này. Và mình sẽ luyện đọc luôn trong quá trình mà mình học nhá. Ok, black, good job. Nếu mà các bạn đã biết cách đọc thì các bạn sẽ comment cho cô chữ black vào trong phần chat box nhá. Để cho cô biết là các bạn đã biết đọc bài này rồi. Ok, thank you. Okay, we move to the next color. Is is blue. Blue. Okay. We have B L U E. Blue. Yes, it's blue. Blue like the color in the sky. Nó giống như cái màu xanh ra trời vậy. Đó, B L U E. We have blue. Blue. Exactly. So, oh, Yes, I see my students here. Oh no, the word blue. Thank you. Thank you so much. So now the next one, um, just begin with the letter B, but not black, but not blue. Is brown. Is brown. We have B R O W N, brown. Yes, it's not black, it's not blue, it's brown. B R O W N. Yes, we have brown. Do you know about the word brown? Okay, brown as. Các bạn có biết là màu brown này thì thì thì thường thường là hay có ở đâu không nhỉ? nào brown brown as a e. nâu giống như gì nhỉ màu nâu giống như một cái gì nào tree okay brown as a tree yes good job another another example một ví dụ khác cho cô nào các bạn comment cho cô nào brown as a e. là các bạn có biết là brown as a table okay brown as a table good job some table have got the brown uh, brown as a bread Ah, Bryce Woods. <laughs> ok, good job. Nào các bạn sẽ Oh, brown as chocolate. Good job. Brown as cow. No, cow is black and white. Right, cái con cow là cái con có sự sao pha trộn giữa hai màu black và white nha. Thì chắc là ý bạn là con bò được cái con bull đúng không? Right. Ah, Bryce chair, Bryce door. Good job. Brown. Okay, one one more time. Brown. Yes. Các bạn sẽ để ý phần đánh vần nhá. Thường thường các bạn thì chỉ học từ thôi mà quên mất phần đánh vần. Phần spelling á. So today we will go with the spelling more detail. Right? B R O W N Brown. Yes, brown. Oh, your mom said, I love chocolate. Brown is a dog. <laughs> brown is a pizza. Brown is a cookie. Okay, so move to the next word. Yes, it's not brown anymore. Is gray. Gray. Oh, as you can see that gray is a special color Okay, let me spell it. G R A Y. Gray. We have G R A Y. Gray. So can you tell me gray as? Gray as horse. <laughs> Okay. So Hương say to me that is gray as a horse. Hương bảo cô là màu xám giống như một con ngựa. Mm, I don't think so, right? Um, he said that gray is an uh, elephant, elephant. Okay, as a mouse. Good job. Good job, good job. Hippo. Thiên Ân said that gray is a hippo. Good. Good. Okay, next one. Who can? Donkey. <laughs> Khan said to me that gray is a donkey. <laughs> Oh, Thái Duy bảo cái đinh. oh, one more, one more. Okay. Yes, it's gray. One more time we have. Gray. Yes. G R A Y. Gray. You need to write down this word and practice speaking this word many times, right? It's gray. À, từ này sẽ hơi khó đọc một chút đúng không nhỉ? Ví dụ như black, blue, brown, gray thì nó sẽ có hai âm à, hai phụ âm đứng liền nhau khiến cho các bạn hơi khó phát âm một chút. Đó, hai phụ âm đứng liền nhau được chưa nhỉ? Uh, like that, we have black, black. Thì thường thường các bạn sẽ đọc black. Oh my god, it's not, it's not good when you talk like black, black or blue is not black and blue, b, b, blue, brown, okay, brown, gray, that, that's uh, better. Okay, that's uh, better when we have black, blue, brown, and gray. I hope that you can uh, do like that. <laughs> Okay, move to the next word, right? <clears throat> it is have. Green. Yeah, it's green. It's green. It's easy for you to speak out this word. G R E E N. Green. Yes, is green. And we can spell this word like G R double We have green. Okay, can you tell me? Green as, green as, no, okay, green as plant. What can say is plant. Good job. Mm -hmm. Green as snack. Okay, Hun said to me, green as a snack, a lizard, a turtle. <laughs> okay, thank you. Good job. Oh. Yeah, frog, green, leaves. Good job. green as leaves xanh như màu lá cây vậy ok nó cũng là một cái từ mà cũng hơi khó đọc một chút bởi vì nó có hai phụ âm đi liền với nhau khiến cho các bạn hơi phân vân trong quá trình phát âm ngay cái từ này đúng không nhỉ we have gr đúng không gr gr green right gr gr gray br br brown blue, blue, black. I think that yeah, you need to practice more. Các bạn nhớ luyện tập nhiều hơn nhé. And now, next one, we don't have. Okay, what example here? <laughs> okay, so someone said to me that green <laughs> is an alien. <laughs> Xanh như người ngoài hành tinh. oh, hmm. oh, how can you think about this? Okay, next one. Yes, next one is a simple word. Is orange. Orange. Orange. You can spell it like O R A N G E. Yes, we have orange. And you spell it more detail like O R A N G E. We have orange. Orange. So can you tell me how can we image the orange? Oh, look at this. Yes, orange as a carrot. Oh, màu cam giống như của cà rốt vậy. Orange as a fork. Fox, good. Orange as a fox. À, cam như con cáo. Ờ, <laughs> nhưng mà cô thấy như con cá màu gray mà. Purple. Oh, green, uh, orange as a tiger. Mm -hmm. Goldfish. Goldfish. Okay. It is goldfish the orange? con cá vàng màu cam phải không? Oh, how can we say that? Giờ này hình như là cô không thể phân biệt màu sao? Thế con cá vàng nó có màu cam hay màu vàng ta? Các bạn trả lời cho cô đi. con cá vàng nó có màu cam màu vàng ta? hình như nó có hai màu phải không yeah. Ờ. <laughs> oh already that's ừ hơi vô lý ha nhưng mà nhưng mà mình cũng đoán được là hình như là có một số các con goldfish thì nó có màu ờ, cam đúng không oh maybe right hơi bị confused một chút nhưng mà đỉnh là một câu hỏi hay lớp mình một chút nữa mình giải đáp câu hỏi cho cô nhé and then we move to the next word and uh, I think that is my favorite color. And you can look at my room now. It's all pink, okay? It's all, all pink. That's pink, is pink, okay? Pink, yeah, that's my favorite color. And all my room has the pink, <laughs> right? As you can see. And now let me spell you and how to write out this word, right? P-I-N K. Yes, it's P I N K. We have pink. Okay, look at this. All oh, of my room is full of pink. And when we talk about pink, maybe you will think about me. Maybe, yeah. Uh, sometimes you can see the pink and uh, and you think that um oh my teacher likes pink Oh, it remind me about my teacher, teacher Ngọc. Do you know her? Right. Một số bạn sẽ là, oh, ở cái màu pink à, thì nó sẽ gợi nhớ cho đến cô Ngọc ấy, cô giáo của mình ấy. Cô thích màu hồng lắm. Oh, tôi thấy phòng cô tân đôi màu hồng thôi. <laughs> yeah, yeah, you like pink a lot. Oh, pink as a flower. Oh, some someone said to me that um pink as a octopus, pink as a pig. Okay, good. Pink as a pig. Màu hồng như một a lot. Um, good. A pink as a poach. <laughs> pink as an ice cream. <laughs> Good job. Okay, thank you. Pink is my favorite color. And how about you? Right? And the nice one, we will move to the, yes, is purple. Purple. Purple, right um, it's a little bit hard for you to write down. Maybe it's a little bit hard to write down. Um, so let's go to the spelling. P U R P L E. Yes, we have P U R P L E. Các bạn nhớ ghi từ vào nhé. các bạn không thể chỉ là ngồi xem đâu nếu các bạn chỉ ngồi xem không ấy thì hơi khó học một chút tại vì lớp mình cũng đề cao tính tự giác mà đúng không nhỉ đó thì mình sẽ ghi từ vào này và luyện nhẩm đọc sau mỗi lần cô bấm từ nhá để cho con có thể là luyện tập ngay sau khi mà câu con vừa nghe thì lúc đó con sẽ nhớ từ lâu hơn <laughs> ok we have purple right can you tell me some examples about the purple here Purple as grapes, good. Purple as grapes, uh, tím như là chùm nho. Okay, anything else? Oh, purple as an evil. Purple as an uh, purple umbrella. <laughs> yes, it's purple. Good job. Do you like purple? Các con có thích purple không? Do you like purple? Yes or no? Yes. Nguyen said to me that uh, he likes purple. Thank you. I like purple too, but I don't have many things in purple. Cô cũng thích purple nhưng mà cô không thấy có nhiều đồ purple trong phòng của cô. hai đấy. Còn có bạn nào đang có không có đồ purple thì các bạn có thể show lên để cô xem nhá. <laughs> ok, thank you. À, lớp mình nhỉ? Ờ, thường thường các bạn vào lớp hơi muộn đúng không? Ờ, đấy. Đến giờ này vẫn còn rất, rất là nhiều người đang chờ trong lớp thế cô rất là tuyên dương các bạn vào lớp sớm nhé các bạn có thể tiếp tục học đúng giờ đúng không nhỉ ok Next one, we just have the uh, three words left and then we will move to the games. So what's next? We have red. Good, it's red, it's red. How can we spell that? We have R-E-D. Yes, good job. We have R-E-D, red. Okay, thank you. It's red. So red as a rose. Good. red as a rose um, à, màu đỏ như là màu hoa hồng vậy ở đấy là dịch bằng tiếng việt là như thế chứ không phải là bông hoa hồng nào cũng sẽ là màu hồng bông hoa hồng màu đỏ uh, as the original color of the rose giống như một cái màu đặc trưng màu uh, màu gốc của cái bông hoa hồng đấy là <laughs> màu đỏ okay you like red oh maybe many students here like red okay red as the strawberry red as an apple, red as cherries. Okay, good job. Oh, you have to say to me that red as chili. Rose, blood, good. Mai anh hùng giỏi. You said to me that red as blood, giống như màu máu ấy. Uh, but sometimes I see that the blood is an orange color. Ừ, một số các bạn mà máu độc thì các bạn có thể... Oh, đấy, cái máu máu nó không được đỏ cho lắm à, các bạn cố gắng ăn uống đầy đủ nhá để mình có thể có một cái blood nó màu đỏ ok màu red good oh red as a watermelon good also many examples here có quá nhiều các cái ví dụ ở trong lớp mình mà các bạn nhìn vào phần chat box trong khi cô uh, giảng bài thì các bạn có thể liên tưởng ngay đến màu red đúng không nhỉ Yeah, thank you. Thank you các trợ giảng của cô. And next one, chúng mình không đến cái màu red nữa. Chúng mình sẽ đến một cái màu oh, rất rất đông các bạn thích. Right is a white. <coughs> white. White. White. Mm -hmm. White. We have with the spelling. W H I T E. White. We have W, 8, I, T, E. We have white. Good job. And remember, we have the ending sound here. Chúng mình luôn luôn có những cái ending sound, những cái âm đuôi mà chúng mình không thể bỏ được. Một số các bạn cứ nói với cô là a à, hình như là con chỉ nghe đến là các bạn chú ý phát âm âm s thôi cứ chỗ nào mà có s thì các bạn phát âm s thôi nhưng mà các bạn biết không giống như tiếng việt của mình vậy mình có một hệ thống các cái dấu dấu câu ấy dấu huyền này dấu ngã dấu nặng dấu uh, dấu hò hệ dấu sắc chỗ đây tiếng anh cũng thế thì tất cả các cái từ mà có cái âm đuôi ấy, trời ơi nó còn quan trọng ngang như những cái dấu mà trong tiếng việt vậy thì các bạn cố gắng chú ý một chút nhá có từ white yeah ok can you tell me some examples about white À, rồi cô sẽ mở phần chat box nha. Các bạn sẽ nói là uh, white as rice and milk. Trắng như là gạo và sữa. Uh, white as snow. <laughs> Đúng rồi, trắng như tuyết. okay good. Snowing is white, snowing is white. À, Ngọc bảo là snowing is white. Oh, good. Milk. Uh, next one how can we say I uh, mắt có một trắng mắt nó có một cái uh, chấm đen ở giữa mà <laughs> okay next one ball mm. okay Hoài Anh ờ, có một cái icon penny, một chiếc quần penny. Okay, this is funny, right? Yes, it's right. Spoon. Good. we have the word white. And we remember that we have the ending sound at the end of the word. Right? Mình luôn luôn có những cái ending sound ở phần kết thúc của mỗi một từ. At the end of the word. So we need to focus on it. Uh, don't pass it. That's why it is so important for you to speak aloud the word with the ending sound here. Thank you. Right. Okay, the next one and is maybe the last word here is yellow. Yellow. Yellow. We can spell that like Y E L L O W. Yellow. Yes, it uh, is had a letter Y E double L O and W Good job. And now we have yellow. Yellow. Can you tell me the example about the yellow, please? Okay, yellow is a banana. Good. Yellow is a lamb. No, lemon. Lemon that's better is lemon. Quả chanh vàng ấy thì gọi là lemon, còn cái quả chanh xanh mà mà bố mẹ hay cắt ra vắt uh, có hai nửa vắt làm đôi cho thêm ít đường vào ấy người ta gọi đây là quả lam. Ok, đấy là quả chanh xanh. Okay con lên thân đàn <laughs> sun à thế vừa nãy có bạn lấy ví dụ là orange as sun vừa nãy là màu cam thì giống sun nên màu vàng cũng giống sun thì bây giờ là cô biết ờ, phân biệt thế nào đây ừ. Hmm. The yellow as a chicken ah good yellow yellow rất nhiều cái màu vàng hết can you tell me some uh, things in yellow hmm, ngoài um, chữ banana right uh, cái chữ cái chữ banana ra thì cô ah cup good Come with the colors of gold. More gold thì đúng hơn chứ nó không yellow. Jake, Good. This is that's Jake? Okay, star. Good. Thank you a lot. Now, so now, I want to call one of the students here, call uh, one or two of the students here to read all of the words today. cô muốn gọi một đến hai bạn để hôm nay có thể đọc tất cả các từ của cô nhá so các bạn sẽ giơ tay ở trước mặt nào à cô thấy có hai chị em đúng không Mai and Hùng so now I will ask Mai and Hùng and you will đồng thanh đọc cho cô nhá à, <laughs> các bạn thấy uống uống nước thì đáng yêu quá so hello good evening good evening teacher à, good, good evening oh, how about Hùng đâu Hùng đâu nhỉ để cô stop share nào thế Hùng với Mai ơi ok ha, à bọn trường à, các em là hai chị em song sinh à không ạ Ôi sao nhìn giống nhau thế Ôi dồi ôi giống thế nhở Mà có bằng tuổi nhau không Không ạ Thế thì Mai là how old are you I'm eight ah, You are eight And how about Hùng How old are you It's six Oh just six Oh my god you're just six So now, uh, okay, oh, here, so come back to the lesson today. Um, both of you can speak a lot all of the words, right? Hai bạn sẽ đồng thanh đọc từ cho cô và các bạn ở đây nhá. Có ending sound này, chưa? Chuẩn nhá. Làm gương nhá. The first one, what color is this? Black. Black. Okay, you can say that is black. Is black. Good job. Next one, what color is this now? It's blue. Wow, it's blue. And next one? It's brown. It's brown. Thank you. Okay, you can say it in the sentence, please. It's brown. It's brown. It's brown. Các con biết không tại sao mà cô lại hướng dẫn các con đọc từ cả câu không? vì uh, tiếng Anh cũng giống tiếng Việt đi mà mình đọc chỉ từ thôi thì nó giống như kiểu mình nói trống không ý tự nhiên mình thành con hư không được đâu đúng không nhỉ mình rất ngoan nó mình đọc cả câu lịch sự nhá ok it's brown good next one what color it is mai anh hùng it's gray oh my god is that so cute thank you so much it's gray and next one <laughs> what color here is is green. Okay, thank you. Nó thì màu green, màu xanh là cây. Next one. What color is this now? It's orange. Good job. It's orange. Và cô thấy bạn Hùng mặc dù mới 6 tuổi thôi, nhưng bạn đã có thể phát âm rất là rõ cái đuôi ở cuối âm or, cuối, cuối từ orange và cô rất là muốn tuyên dương bạn. Next one, cả bạn Mai nữa nhá. Rất chuẩn. Oh, what color here? It's pink. Good job, it's pink. Không thiếu một âm đuôi nào. Trời ơi, hai chị em nhà này thật là đáng gườm đi. Next one, what color here? It is purple. Oh my god, that's purple. Thank you. Okay, next one. What color? It's red. Oh, it's red. Good. Next one, tell me. It's white. Wow. And the last one, please. It's yellow. Oh my goodness. You two good for all the words today. Thank you. Rất là tuyên dương Mai và Hùng ngày hôm nay nhá. Right, thank you. Các bạn đều đọc rất là tốt nói ờ, chưa và tiếp tục là the next one cô cũng muốn gọi các bạn thêm nha thank you Mai Hồng và các bạn đấy thì ờ, đã thấy rằng là à đúng rồi ôi học là hai hai hai chị em học này à, cùng nhau tiến bộ đúng không nhỉ đó chị luyện cho em mà em luyện cho chị à, who can who can next one đây giờ cô muốn một bạn đọc xong thì mình sẽ thử tương tác một chút nha who can Oh, okay. Who can? Can you raise your hands in front of the À, okay, I see, I see, I see a boy here, a new boy, a new boy here. Ừ, tên là béo béo hay Béo Béo gì đấy, nhưng không biết nhưng trông có vẻ gầy <laughs> trông rất gầy nhưng tại sao con lại got nicknames like that? So can you open the mic for me please? Con thử mở mic nào. Here, I, I got here. Yeah. Good evening. Hello. Oh no, we don't say hello in that class. We just say good evening, right? Hmm, no hello here. Hello chỉ dành cho bạn thôi. Chào cô nhớ good evening nha. Right? Ừ, what's your name? What's your name? What's your name? Oh, I, I can hear. I can hear anything. Mình Đắc Duy. À, à, Đắc Duy. Okay, it is Đắc Duy. Oh, uh, I see that you got the nickname Bell. So, um, why you got that nickname? Tại sao giờ cô thấy you're so skinny? Ờ, cô thấy cô con rất là skinny luôn. Tại sao con lại đặt tên là Bell vậy? Why you got that nickname? Mm-hmm. Why? No, you don't know. Bố, bố đặt thế thôi đúng không? Ừ. Okay, we come back to the uh, lesson today. Uh, Duy nha, can you read out all of this word for me, please? The first one, what color Black. you? Yes, good job. And? Blue. It's blue. It's blue. What color is this? It's blue. Con nói cả câu nhé. It's blue. It's blue. Okay, các bạn ở dưới sẽ luyện tập đọc theo bạn uh, Duy nha. Next one, what color here, Duy? Bra brown. It's brown. What color it it's is? Gray. Good job. It's green. It's orange. It's pink. Pink. Good job. It's blue. Oh, it's, it's purple. Oh, good. It's red. Yes. White. It's white. And the last one is? It's yellow. Good job, thank you baby boy. Wow, rất nhanh gọn, rất nhanh gọn nhanh chóng và nhớ được các từ. Với con đã biết viết tất cả các từ chưa? Cô cố gắng luyện viết thêm nha, được không nhỉ? Thank you. So nào, à, đó cũng kiểm tra random thôi thì các bạn nếu mà các bạn muốn luyện tập thêm này hay là các bạn muốn uh, nâng cao cái kỹ năng đọc của mình nhá thì mình cố gắng là luyện tập chứ không có ngồi yên rồi ngồi xem này là mình sẽ không giỏi được đâu but we cannot, right? Mình sẽ không thể ngồi im mà mình giỏi được đâu. nhớ Nhắc nhở một chút. And now, để có thể luyện tập thì mình luôn luôn là phải làm bài tập đó trong nhà that's the <laughs> exercise đấy mình không thể là mình đọc một mình đọc một đống đấy xong thì mình bắt đầu mình mình quay ra mình bảo là ơ coi con thuộc rồi đúng không nhỉ no it's not so now to revise about the colors we'll go on with the songs today right để có thể là luyện tập về cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu mình đi với bài hát ngày hôm nay nha are you ready for this mình chuẩn bị uống một cốc nước nè à, khởi động chân tay nhá mình nghe bài bài nhạc để mình giãn à, gân cốt nè yes na ok hoài an đã đã rất là rất là chân sẵn sàng rồi What is red? The color light is red? What is blue? The sky is blue. What is green? The grass is green. What is yellow? The sun is yellow. What is black? The sheep. songs about the color is a simple, simple, simple song about the colors, right? Hoài Anh đã thuộc bài chưa? Thank you Hoài An nha. Cô thấy Hoài An rất là, rất, rất là hợp tác luôn. Hoài An vừa hát và vừa múa theo nhạc. Cô mong là Hoài An đã thuộc hết từ nha. And now, Hoài An đây, Cô nhắc đến Hoài An áo xanh đấy. Không phải Hoài An khác đâu. Đang ngồi mẹ đúng không nhờ? Đó. Rất, rất, rất xinh. Okay. Wow, colors here. That's a song, right? we move to the Google the artist nào đến một bài nó khó hơn nha vừa nay mình giải trí một chút thôi để đến bài story ngày hôm nay Hugo the artist today we go on with the artist names Hugo he's a mouse right à, họa sĩ ngày hôm nay của chúng ta tên Hugo và anh ấy là một chú chuột And now go on with the story and I will ask you three questions about the story. Mình sẽ tập trung nghe story nhá và sau uh, sau khi nghe stories thì mình sẽ được hỏi ba câu hỏi để chúng mình uh, uh, trả lời nhá. Focus on it. Hello, children. My name is Hugo. Hugo the artist. I like painting. I like colors. Look at my picture. Look at the colors. Pink. <laughs> red. Orange. Yellow. Green. Blue. And purple. Look at the sky. The sky is blue. Look at the grass. The grass is green. Look at the butterfly. The butterfly is pink. Look at the fox. The fox is orange. Look at the panda. The panda is black and white. Look at the monster. The monster is purple. Look at the rabbit. The rabbit is brown. And now, look at me. I am gray. Gray is beautiful. Do you like my picture? Okay. That is the end of the story about Hugo the artist. And now I want to ask you. Mẹ con sẽ hỏi các con nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Nếu mà các con biết câu trả lời các bạn sẽ giơ tay nha. I want to ask you how many colors in the table in the color tab tablet of Hugo? How many colors here in the tablet of Google, uh, Hugo. How many colors in the tablet of Hugo? How many? How many colors? Who can answer this? Who? Who can uh, tell me how many colors? Okay, who can? <laughs> who can? Mai Anh Hùng vẫn vẫn vẫn rất rất thành tráng vẫn hiểu câu hỏi đúng không? Đâu có những bạn không hiểu câu hỏi cơ học quê đã có đáp án chưa? Nào, Hoàng Thùy Anh Hiệp ôi rồi ôi con mấy cái dậy con ơi <laughs> nào cao danh lưu à, long time không nhìn thấy cao danh lưu thế em đã nhìn thấy rồi bao nhiêu màu chưa ờ nào đinh hân ở à, hân có đáp án nữa con nha nhìn trong câu chuyện đi trong câu chuyện chứ không phải nhìn bức tranh ở đâu nha trong câu chuyện ấy tổng cộng là bao nhiêu màu cơ nhớ không là trong lúc mà Hugo kể chuyện nên được Hugo kể là ở trong cái tay tay bạn ấy cầm trong cái bảng này bao nhiêu màu nhớ không nhỉ nào thế cô muốn hỏi uh, một bạn mới mới nha đàn anh đàn chị chắc là biết rồi thế bây giờ cô cô muốn hỏi là uh, đặng ngọc ý cái xem nào đấy học sinh mới nào can you tell me good evening good evening good job so can you tell me the answer con trả lời câu hỏi cho cô nào. How many colors can you see in the tablet? Is there seven colors. Okay, are you so good the seven colors during the story? Okay, can you tell me? Okay, can you tell me what are they? What are they? Những cái màu đó là màu gì nhỉ? Can you tell me? It's pink, ừ. red, mm -hmm. orange, yellow, green, blue and purple. Yes, à, Đặng Ngọc Như said to me that there are seven colors. Cô cũng nghĩ đó là một đáp án đúng. Thế mà có bạn nào có đáp án khác không? Đúng ha, đúng không? Cũng có 7 màu đây, nhưng mà cô nói là how many colors total in the tablet right during the stories, đúng không nhỉ? Cả một câu chuyện như thế thì thế mình phải xem video chứ còn đúng không? Mình phải xem video mình mới đoán được là anh đã cầm bao nhiêu màu đúng không nhỉ? Now, so who can, who can? How many colors here? Đọc chú ý là có thể là bạn ấy nhìn được tất cả các bảng màu rồi nhưng mà cô thấy là không thiếu một màu. Lost, yes. Nếu mà các bạn có thể để ý nha là uh, khi mà thấy ờ, look, look at that, uh, look at, này đúng look không at nha? And now, look, look at me. me. I am gray. À đấy, that's the answer đúng không? That's the answer, right? Đã nhớ cái ý đúng không nhá? Đó, during the story và đến đoạn gần cuối thì uh, uh, họa sĩ Hugo đã thêm một màu nữa và là màu của người của họa sĩ luôn, đó là màu gray. Là Ngọc Như để ý nhé. Thank you. Cảm ơn Ngọc Như ý nha. Đó, phải thế chứ các bạn rất là thưởng là u rồi ôi, Lương Trúc Linh. À, Trúc Linh muốn à, nói gì với cô nào? Uh, hello, good evening. Okay. Good evening. chú Linh. cô. Dạ, dạ cô nghe. Con, con thấy cái màu đấy giống màu đen hơn mà. Sao cô lại bảo màu uh, màu xám là sao? Ok, thì còn mình có màu xám đậm và màu xám nhạt mà đúng không? right? Thì đây là màu xám đậm nè. <laughs> It's a ừ. dark à. gray. Good job. Đó, Linh nhận đúng rồi. Phải có những học sinh như thế. Ờ, các bạn phải có cái tư duy phản biện như thế. Được chưa nào? Đúng. Rất xuất sắc. Thank you Lương Trúc Linh. Đó, đây là màu đen mà cơ. It is black, not gray. Đấy, có cần những học sinh như thế đâu nhỉ? No, next one. Đó, câu đầu tiên đúng không? Can you tell me what color is the fox? What color is the fox? Can you tell me? What color is the fox now? Can you tell me? Who can, who can tell me what color is the fox in the story? Bạn học sinh cũ là bây giờ tôi để quay lại với cái lứa học sinh uh, uh, ưu tú cũ của cô đâu rồi? Cô xem nào. Cái đội học sinh cũ đâu? Đâu, oh, Khuê đâu? Khuê nhà rất là tích cực nha. Nào. Hello, teacher. Good evening. Good evening. So now can you tell me what color is the first? Um, color the first is orange. orange nào ah à, the fox yes. is orange you can answer like that Đấy, con có thể trả dạ, lời là cô ơi cho con thêm ý kiến hồi nãy của bạn Lương Trúc Linh đó cô ừ, ừ, ừ, ừ. Cái, như cái... Dạ, nếu mà từ black á, thì bạn đó phải nhìn cái chữ trên này nè người ta ghi là gray cho không phải là black lên. bạn đó à, phải chú ý à, ok đúng rồi mình ngoài ra mình phải chú ý đến đến cái lời kể chuyện đó đúng không nhở đúng không Dạ Đúng vâng, rồi. Cảm ơn cô. Uhm. And thank you very Yes, đây là một sự góp ý cũng rất là góp ý xây dựng bài. Thank you. Đó thấy chưa? Mà Ngọc Khuê không chỉ nhìn mỗi tranh đâu, bạn ấy còn nghe từ đó. Các bạn nếu nhá. Now the last one. What color is the grass? Can you tell me what color is the grass? Các bạn nhớ không là what color is the grass? Who can tell me? glass cỏ what color here who can Hân biết không Hân Hân Good evening, teacher. Good evening, baby girl. So can you tell me what color is the glass? Green. Ah, green. Okay, let me check. Let me check. Look at the rabbit. Look at, look at, look, look at the grass. The grass is green. Oh, oh, oh. oh. Good, good, good. The grass is green. Thank you, Ninh Hân. Đó, các bạn xem từ các bạn nhớ ha. Ok, đó là ba câu hỏi của cô loanh xung quanh các cái câu ờ, câu thôi. Đâu nhỉ? Đấy thì mình có thể mình xem story và mình sẽ phân tích bài này, mình sẽ thu thập thông tin này được không nhỉ? And now this game nhưng mà cái game này thì thường thường là sẽ gây gọi là uh, gây chia rẽ hòa bình đúng không gây chia rẽ hòa bình các các bạn cho nên là chắc là cô sẽ giao bài tập ở một cái dạng khác mà để các bạn có thể làm cá nhân đâu nhỉ các bạn có thể làm cá nhân ở trên nhóm đó, có thể là link uh, ờ, quiz gì À đây nào mình nhắc một chút nha. It's a little bit late for today now. À, thì cô nhắc bài một chút này, nhắc các bạn nhắc nhở một chút thôi. Đó thì ờ, đấy hôm nay thì mình đã bắt đầu học chủ đề mới đúng không? The new topic about colors, right? và để giúp kinh nghiệm cho lần trước cũng như một sự lúng túng nhất định thì à, từng từng bài tập của cô ấy sẽ giao ở dạng à, quiz gì nè hoặc là ở dạng à, uh, à, lead worksheet này đúng không? Hay à, nói chung là có rất nhiều dạng để các bạn có thể làm cá nhân. Tuy nhiên ở <laughs> một số các bài tập thì cô thường thường sẽ giao hạn nộp bài tập chứ cô không để public đâu những cái bài ví dụ như các bạn vào quizy chẳng hạn đó thì nó chỉ có một ngày hạn một ngày sau khi cô gửi link thôi các bạn sẽ dành thời gian từ 5 đến 10 phút để hoàn thành bài tập và cô có thể tổng hợp được các cái bài tập mà các con đã làm chứ không phải đến sát nút mới nộp bài đâu nha it's not baby boys and girls so nào giúp kinh nghiệm hai lần đấy nha và một số bạn là bảo cơ thì sao cô không thể vào được uh, cái bài tập thì tại vì cô đặt giới hạn rồi đúng không nhỉ à rồi tiếp theo đó nhá là các bạn khi mà cô gửi bài tập dạng giấy để các con viết và các con điền từ các con in ra cũng là một hình thức để các con luyện viết này ngoài việc mình học speaking ở trên lớp cũng như là mình luyện uh, listening ra hay là mình tương tác với bảng thì mình cũng phải tự chủ động mình in rồi mình ghi bài bởi vì các bạn còn rất là nhỏ và cái việc mà mình viết là cũng rất là quan trọng nữa à, mình không thể bỏ qua được vấn đề đó để các phụ huynh hỗ trợ em nhé để có thể là in giấy cho các bạn và các bạn viết bài này còn những bạn nào ấy mà không thể tự in bài được thì mình phải nhờ bố mẹ hỗ trợ đâu nhỏ chứ mình cũng thể tự học được đúng không ừ? and now maybe Is this the end of the class here? Ah, so thank you for whole the class today. Rất cảm ơn cả lớp hôm nay rất tập trung và các bạn rất có xây dựng bài cho nhá. Có sẽ thiết kế các game để cho các bạn có thể dùng riêng. Chứ mà hôm nay mà chơi game theo cái tựa mà nó có sẵn thế này thì chắc là sẽ chơi dễ ờ, nội bộ mật. Uh -huh. Có thể viết ra giấy, đúng không? chính xác, mình có thể viết ra giấy. Good. Sao nào? That's it the end. you need to press teeth, wash your face, and then go to sleep. Have a good night and bye-bye. See you then on mm, Wednesday. Goodbye. We can all ask to unmute. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. 超级大。